Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim tâm lý tình cảm về chủ đề tình yêu giữa các tầng lớp xã hội khác nhau. Một bộ phim lấy bối cảnh những năm 1924, câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một cô gái giúp việc đã trải qua hết những thăng trầm của tình yêu và những câu chuyện bất ngờ đã thay đổi cuộc sống của cô mãi về sau. Nào hãy cùng mình đón xem nhé. Nữ chính tên là Kết, cô làm giúp việc cho gia đình Niven giàu có, nhưng con cái của họ đều đã mất vì tham gia chiến tranh. Ông chủ Hanga rất thân thiện và tốt bụng, trong khi bà chủ thì lúc nào cũng tỏ giàu rũ, ánh mắt đượm buồn. Kỳ Kết đang phục vụ bữa sáng cho ông bà chủ, thì họ thông báo sẽ cho Kết được nghỉ vào ngày chủ nhật. Ông bà chủ sẽ dành thời gian đi picnic cả ngày hôm nay. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Kết chạy đi nghe rồi quay trở lại nói có người gọi nhầm số. Trước khi rời đi, ông chủ còn cẩn thận cho Kết một đồng tiền để cô có thể làm những điều mình mong muốn, và ông cũng cho phép Kết có thể lấy một quyển sách mà cô yêu thích. Millie cũng là một người giúp việc khác trong gia đình. Cô nàng hỏi Kết về kế hoạch cho ngày nghỉ, Kết chỉ trả lời một cách thần bí rằng cô sẽ dành cả ngày với thiết bị của mình. Sau đó cả hai cùng đạp xe và dừng chân trước một nhà thờ, nói chuyện về một bữa tiệc giữa ba gia đình quyền lực trong vùng. Millie lên tàu trở về nhà thăm mẹ, còn Kết cũng đã có những dự định cho riêng mình. Cô đạp xe đến nhà tìm gặp Paul, hóa ra anh chính là người đã gọi cho Kết lúc buổi sáng. Kết vừa đến, Paul đã chờ sẵn ở cửa. Anh chàng đặt túi sách và mũ của Kết lên bàn, tò mò hỏi về cái tên của cô. Kết đi loanh quanh phòng, ngắm nhìn những bức tranh và cây phong lan quý của mẹ Paul. Anh chàng tỏ ra sốt ruột, chúng ta không ở đây để ngắm nhìn những cây hoa, sau đó vội vội vàng vàng đưa Kết đến phòng của mình. Nói về chuyện tình này, Côn gặp Kết lần đầu khi cô đang trò chuyện cùng người giúp việc ở đây, anh đã thích Kết từ lần đầu gặp mặt đó. Vì gia đình Paul và nhà Niven rất thân thiết, nên Paul đã có số điện thoại nhà ông chủ của Kết, anh là người đã chủ động gọi điện để hẹn gặp Kết hôm đó. Paul đứng ngắm nhìn Kết trước gương, anh nói hôm nay anh sẽ học hỏi về Kết, và rồi anh bắt đầu cởi giày, cởi tất vào quần áo của Kết. Hai người đã thực sự có một ngày vui vẻ cùng nhau. Kết nói về đam mê sách của mình. Paul ước muốn một ngày nào đó sẽ cùng Kết ra ngoài cùng nhau uống sâm banh và mua những quyển sách mà cô yêu thích, nhưng hôm nay Paul phải tham dự bữa tiệc giữa các gia đình, để bàn về việc đính hôn của anh và Emma, một hôn lễ được sắp đặt từ trước để giúp cho công việc của Paul được thuận lợi. Cùng lúc đó, Emma cũng đang trang điểm vô cùng xinh đẹp. Cô nàng sau đó đã cùng bố mẹ đi đến bờ hồ Henley, nơi sẽ tổ chức buổi tiệc. Dường như Emma cũng không mong muốn hôn lễ này xảy ra. Cô tỏ ra khó chịu khi phải đến bữa tiệc, dù mẹ cô cũng chỉ nắm tay vào cánh cửa xe ô tô, Emma cũng thể hiện thái độ vô cùng gai gắt. Quay trở lại với Côn và Kết, cả hai vẫn đang miệt mài ân ái với nhau trên giường. Côn đứng bên cửa sổ nhớ về những ký ức hồi nhỏ với những người bạn, và Emma cũng là một trong số đó. Họ thường cùng nhau đi cắm trại bên bờ hồ Henley cả ngày. Hôm nay Paul và Emma cũng sẽ đến bờ hồ khi đó, nhưng lần này không phải để cắm trại nữa, mà để làm nhân vật chính để chuẩn bị cho buổi hôn lễ của họ. Vì muốn ở bên kết được lâu hơn, Paul thậm chí còn chấp nhận đến muộn buổi tiệc. Kết bắt đầu nằm nhớ lại những kỷ niệm trước đây với Paul. Thực ra kể từ sau lần gặp đầu tiên, bọn họ cũng đã nhiều lần gieo hạt giống lên vùng đất của kết. Còn cô nàng tuy biết được chuyện Paul và Emma sẽ kết hôn, khi bữa tiệc đính hôn được diễn ra ở nhà chủ nhân mình, nhưng cô vẫn không thể từ bỏ tình yêu với Paul. Kết nhớ về những lần ngồi nói chuyện với Paul ở bên bờ hồ, anh tiết lộ lý do tại sao anh và Emma lại đến với nhau. Thực ra ban đầu Emma có ý định sẽ kết hôn với James, một trong những người bạn thổi nhỏ của cả hai, và cũng chính là con trai ông bà chủ của Kết. Nhưng James đã mất khi tham gia chiến tranh, Emma đã rất đau khổ nên mới quyết định đến với Paul sau đó. Sau khi quyết định kết hôn với Emma, Paul đã muốn Kết đến gặp một bác sĩ mà anh ta quen biết để Kết xử lý đống hạt giống trong người cô. Điều này đã khiến Kết cảm thấy ngỡ ngàng và đau khổ, vì cơ bản Paul có vẻ cũng ba phần nuông chiều, bảy phần sợ hãi Emma. Lúc này ở bên bờ hồ Henley, mọi người chờ hoài mà vẫn chưa thấy sự có mặt của Paul. Emma không đợi được nữa nên đã yêu cầu người phục vụ rót sâm banh. Hanga đang cố bảo chữa cho Paul vì anh ta còn đang bận học, nhưng dường như bầu không khí vẫn rất căng thẳng vì sự giận dữ đang dần hiện lên trên khuôn mặt Emma. Mẹ cô nàng cố an ủi rằng chỉ vì học hành chăm chỉ nên John mới đến muộn, nhưng Emma thừa hiểu Paul không hề học hành gì cả, đơn giản đến muộn là sở thích của anh ta mà thôi. Emma bực bội đứng dậy xin phép mọi người và rời khỏi bàn ăn. Sau khi tâm sự với nhau quá lâu, Paul và Kết lo ngại Emma sẽ đến nhà tìm anh, vì mọi người đang chờ đợi anh ở bữa tiệc. Emma có thể thấy chiếc xe đạp cũ và cửa sổ nhà thì đang mở. Chuyện côn qua lại với cô nàng hầu gái sẽ bị bại lộ. Vậy là anh chàng quyết định để kết ở lại, còn anh thì mặc quần áo tươm tất đến bầu hồ tham dự buổi tiệc. Trước khi đi côn dặn dò kỹ lưỡng vị trí để chìa khóa căn nhà, và nếu đói kết có thể xuống bếp ăn một nửa chiếc bánh, mà côn đã bảo người giúp việc chuẩn bị sẵn cho cô. Côn cũng không quên mỉm cười chào tạm biệt kết rồi mới rời đi. Cô nàng đứng bên cửa sổ nhìn Paul lái xe rời đi, sau đó bắt đầu đi lòng vòng khám phá căn nhà của anh, tủ đồ rồi những bức họa trắng lệ trên tường sau đó kết lại đi đến phòng sách, cầm trên tay những quyển sách yêu thích, nghiền ngẫm từng dòng chữ trên trang giấy và đi đến căn bếp thưởng thức miếng bánh mà Paul đã chuẩn bị. Emma sau khi rời khỏi bàn tiệc buồn bã ngồi bên bờ hồ, anh chàng phục vụ đến động viên cô, tâm trạng Emma đã có chút thoải mái hơn nên đã quay trở lại bàn tiệc. Hanga lại mở lời rằng ông cảm thấy rất vui vì cả ba gia đình có thể tụ tập đông đủ ở đây. Vợ Hanga lại bỗng nhiên xúc động vì con của họ đã chẳng thể có mặt ở đây. Mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng cô dâu dù thiếu vắng chú rể. Sau đó Emma quyết định gọi điện đến nhà Paul để tìm xem rốt cuộc vì lý do gì mà anh không đến, nhưng lúc này chỉ có mình cô nàng kết ở nhà. Ở đầu dây bên kia, cô hầu gái lại không nghe điện thoại, mà đi lên lầu mặc quần áo để trở về nhà. Bất giác cô nhìn thấy hình ảnh Pôn trong gương và có sự cảm không lành về điều gì đó. Kết bút một bông hoa ở đây cho vào trong áo rồi thu dọn đồ đạc, sau đó trở về nhà ông chủ trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Lúc tới nhà thì đã thấy ông chủ Hanga đứng ở trước cửa. Ông thông báo cho Kết một tin xét đánh, cô đã gặp tai nạn xe khi đang trên đường đến bữa tiệc. Hanga bảo cô cùng đến nhà Pôn để kiểm tra lại mọi thứ, đảm bảo không ai sẽ phải đau buồn khi nhìn lại những đồ đạc mà Paul để lại, và cũng để thông báo cho những người giúp việc trong nhà về sự ra đi của Paul. Kết cố tỏ ra bình tĩnh, cô xin phép và uống nước trước khi đi. Cô nàng như chết lặng đi, thậm chí không thể đứng vững được, tay cũng chẳng cầm nổi chiếc cốc, nhưng cô cũng không dám để làm lộ mọi chuyện, nhanh chóng ra xe đi cùng ông chủ. Khi bọn họ đến nhà của Paul, người giúp việc tại gia đình anh đã ở đó. Cô nói về việc phòng sách vừa mới được sử dụng, bữa chiều với bia cũng do Paul mới ăn xong. Cô cũng đã dọn sạch sẽ phòng ngủ của chủ nhân. Hanga cẩn thận hỏi xem Paul có để lại lời nhắn nào không nhưng đương nhiên là chẳng có gì cả. Mọi người dường như đều rất đau khổ sau cái chết của anh chàng. Bà Hanga vừa trở về từ bữa tiệc, bà cũng rất đau buồn vì sự ra đi của Paul. Điều này khiến bà nhớ đến cậu con trai của mình. Vì trước đây Emma cũng có ý định kết hôn với James, và sau đó anh cũng phải bỏ mạng ở chiến trường. Suy nghĩ của bà chủ đã thực sự quá tiêu cực từ sau khi James ra đi. Bà cho rằng kết lớn lên từ cô nhi viện là một điều may mắn, vì cô sẽ không có người thân để mất đi. Nhưng bà đâu thể hiểu kết yêu Paul đến nhường nào. Chỉ khi mọi người đã ngủ hết, cô nàng mới có cơ hội khóc thương cho Paul. Kết bắt đầu cầm bút, đó chính là chiếc bút lấy từ phòng đọc của nhà Paul. Cô nàng viết ra những dòng hồi tưởng đầu tiên, cô lại nhớ về những lần ngồi bên Paul dưới màn tuyết trắng muốt. Sáng ngày hôm sau, Kết lập tức xin Hanga cho nghỉ công việc hiện tại để cô có thể nhận một công việc mới ở hiệu sách. Hanga cũng rất tán thành mong muốn của Kết và quyết định đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Kết bắt đầu sự nghiệp viết sách, một câu chuyện kể về chuyện tình của cô và Paul. Rồi một ngày, cô đã gặp một chàng trai tên Donald và cả hai dường như đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt. Sau đó bọn họ đã có buổi gặp mặt hẹn hò lần đầu tiên kết biết được Donan là một nhà tâm lý học. Rất nhanh sau đó mối quan hệ của cả hai tiến triển rất tốt, và thế là họ đã dọn về ở chung cùng nhau. Khi kết hỏi Donan có dự định cưới cô không, Donan vui mừng nói điều mong ước lớn nhất cuộc đời anh là có thể sống chung trọn đời với kết. Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu, Donan bị chuẩn đoán có một khối u trong não. Kết không thể chịu đựng được nỗi đau này. Cô là một đứa bé mồ côi, nhưng sao lại có quá nhiều người thân để mất đi như thế này? Trước khi ra đi, tâm nguyện lớn nhất của Donan để lại là kết sẽ viết một quyển sách tuyệt vời nhất thế giới, kể về những cảm nhận của cô về cuộc sống này. Và Kết đã giữ lời hứa với Donald, cuốn sách của cô đã giành được vô số giải thưởng danh giá. Bộ phim kết thúc với hình ảnh của Kết khi về già, rất nhiều phóng viên đứng trước nhà muốn phỏng vấn bà về những tác phẩm đời đời. Một bộ phim có kết cục bi thảm về những cuộc tình mà Kết đã từng trải qua, nhưng cô nàng đã đều vượt qua những nỗi đau đó, đứng dậy và cho tất cả mọi người thấy sự kiên cường đến lạ thường của cô. Các bạn cảm nhận thế nào về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận giúp mình nhé.